Bye. mình là một khách hàng rất là thân thuộc của Kio mình à, đến từ Hải Dương à, mình là một khách hàng với cửa hàng thân thuộc với khách hàng à, với món cá hồi vì đây là một món tủ của nhà hàng và có thể nói là con trai mình rất thích món này thế tuy nhiên sáng nay thì à, qua cửa hàng theo công lệ để lấy cá hồi thì mình đã được thử món rồi sườn sụn của cửa hàng Kio có thể nói đây là món rồi sườn sụn mà mình được trải nghiệm ngon nhất bởi vì mình cũng đã ăn cũng thử rất là nhiều lần rồi và hôm nay thì mình đã có mua một số mua một số một ít rồi sụn về nhà để cho cả nhà trải nghiệm vì sắp tới nhà mình cũng có cỗ để cho mọi người thưởng thức cái món ngon này và hy vọng rằng là à, mọi người cũng đã thích bởi vì mình vừa rồi thử và mình thấy là cái món rồi sườn sụn có thể nói là à, mềm giòn mềm nhưng vẫn có độ giòn có độ ngọt và đặc biệt là có mùi thơm của những cái gia vị chính